Tôi đang ở một nơi rất xa Nơi không có khói bụi thành phố Ở một nơi đẹp như mơ Trên cao em em mây trắng bay Lặng nhìn biển rộng sông vỗ Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài Vừa suối thác vượt núi dốc dù tranh vênh có xa gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến dẫu mới gặp ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi chào người bạn mới từng chặng đường dài mà ta qua để rồi một mình lại thấy nhớ ngày ngày mặt trời rằng người vươn cao lên từ trên mái từng chuyến đi dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà đi thật xa để trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn nơi trưởng thành hơn không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình đi thật xa để trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về